à gặp ông Nearly à con Nearly thì hơi hơi hơi nhọc gặp cái con Nearly thì hơi nhọc cái con Nearly chắc mình chơi áo tròn may Help me! Help me! Với cả nó cướp một phút 15 đó, tập này ờ, cẩn thận bị ờ, nghe ly cướp nha ghê à cướm à gì cướp mà đánh nhau không đánh nhau không S9 Panther này quen quen quá nhỉ hình như tối qua được cái áo đúng không đổ mẹ nó được áo xong giờ nó đi đánh mình kìa à, giả, giả vờ thua đi em giả vờ thua đi em được không nói chung anh á thì anh không ngại cái việc che map đánh với team ví dụ đánh với team có thiện hay các kiểu là phải che map không là nó mệt còn đánh anh anh chơi một mình là anh thoải mái à để map cho anh em xem ai đã đã don't care don't care don't care ơ gì, gì nó ra kìa nó ra nó nó tới kìa nó tới kìa nó tới kìa ui chưa ăn mà lu luôn hả ất đường ngon quá ta ơi ủa sao ông Neely này ăn cái gì trước mà lại không ăn mà lu nhỉ ăn đầu ăn cưng thấy rồi ông này tính chơi con Neely dằn mặt anh hiểu đúng không hả đúng không tính chơi Neely dằn mặt đúng không farm đi cứ farm đi cứ farm đi cứ farm đi cứ farm sắp 6 gọi cả nhà mày xuống rồi ghê quá ông ơi ờ, ông ghê quá ông ơi ông hung dữ quá ông ơi cái gì mà mà mà hung dữ thế dữ bạn tấu <laughs> này tấu này tấu này đi ra ra ra giúp với ra giúp với ra giúp với rồi ôi Mày không hết được bao Đưa hai sao? tay lên trời nào Bấm. Đi Người ta bảo là đi Mày ra luôn anh em nhá Mày ra luôn nhá lấy mặt tím Rồi Thì ờ, uh, Khoan khoan Khoan Đây đây là lúc chúng ta tích số anh em thấy không tấm quả mê dai tấm quản mê dai bây giờ bây giờ máy số rồi một số rồi hợp lý lại hợp lý quá đánh luôn hả đánh luôn hả Ôi rồi đánh hay quá đánh hay quá mít mít mình lên đồng anh em ơi mít mình lên đồng mọi người ơi lên đồng thằng này nó lên đồng rồi ai đỡ nó được ở ờ, đi sài gòn nói chung mình uh, sắp tới đi cũng nhiều nói chung là uh, mình vào họp á mình vào họp mình đi sài gòn nhiều nếu mà bình thường mà mình đi du lịch thì không không đi được làm cả ngày đi, đi được hai hai hai hai hai hai không phải được mẹ khen mà mà mà vô ăn red đánh trượt thôi nhá ăn là phải xin đàng hoàng nhá đó nó chấn nộp của tôi luôn rồi chấn nộp luôn rồi có gì nó đánh hai nó chấn nộp luôn anh em ạ không <laughs> rồi ông chạy đi ông chạy đi tôi cho ông chạy đấy ờ, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi cho ông chạy đấy tôi cho ông chạy đâu mày ông ơi ông ơi ông ơi alo à, à, à, à, à, cu đồng nhỉ dậy múa đi sao lại không múa dậy múa đi chứ ăn của mít đau ăn của mít đau anh tranh thủ anh ăn sớm giúp tim rồi xong xong Hôm nay anh hiểu thích đánh cô hốn à? Ở đâu? Bên kia nó lấy nearly của anh rồi. Bên kia nó lấy con nearly của anh kìa. Lại tóc biến à? Ông ơi, ông ơi, alo nghe bảo Na Sớt giết ông Hiếu đúng không nhỉ? Đầu chưa chết. <laughs> Trời ơi, sao mấy ông này thích đánh mình quá Đây đồng hồ cát hả? Đồng hồ cát nào mà bức é hả? Cũng được, cũng được Nhưng mà anh anh khoái full nam hơn Anh đóng cái nón luôn Làm một cái nón với lại là cái ờ, cái gậy Để mà suy phép hai cái này Lại còn năm sách hả? Không, không vấn đề, không vấn đề anh em Cái sách là bây giờ đi học phát là có lên mà Có gì đâu bây giờ thích hay 25 sách con này nhanh lắm đây đây đây cuốn sách đây dạ đó cuốn sách đó chỉ sách rồi bây giờ làm quả bát ví dụ mình axit bốn thằng đúng không bốn ờ, bốn nhân hai tám sách rồi nhanh rồi con này sách nhanh lắm đây đây cái này được đó nha cái này được đó nha cái này được đó nha cái này được đó nha ừ, ừ. có có ti có anh ti có anh ti, chết rồi rồi thêm lại thêm bốn sắt lại thêm bốn sắt 13 số à không thấy đi học chưa thấy đi học nhanh chưa rồi đi học thôi đi học nhanh lắm anh em ạ à đề là có chịu học hay không thôi có bảo toàn tính mạng thôi bây giờ đóng đồng hồ cát cái là bất tử mà rồi hai boss này hai boss này đóng khung lại là năm thì phải ăn Maradona nhanh lắm Úi giời ơi trên vũ công à gì vậy rồng rồng rồng đi là vừa rồng đi là vừa dựng tường ai mà qua bức tường này là chết với ảnh chết với ảnh luồng tuyên bố luồng cửa đấy là cửa địa ngục đấy nghe chưa ai mà qua xác định <laughs> đồ máu ghê ghê à ông quá ghê anh tia anh tia anh tia anh tia chết rồi rồi xong xong phim mana anh em ạ đi học ok chưa đi học ok chưa anh em cứ bảo tôi thức học thức học cái gì lớp 17 tới nơi à, lớp 17 tới đít rồi chuẩn bị tốt nghiệp nhật tượng bót bót bót ấy nhật tượng cửa điện không cửa điện không sao mấy ông này thích đánh mình nhỉ sao toàn thích đánh tôi không à cứ đánh đi cứ đánh đi tôi có cô hồn thiếu cô hồn <coughs> trả giá trả giá sắp có tiền sắp có tiền sắp có tiền ra ăn ra ăn ra ăn ra trả giá đi cô ấy cả giá đi cụ Bùm Đầu Không ăn được Không, thức học cái gì anh em Từ lớp 17 bây giờ còn lớp 9 nữa tôi cũng được Tôi cũng được Lớp 9 là trung học phổ thông rồi Quá được luôn Không có thức học, không có thức học Anh em bảo sao chứ rồi thôi vô vô em phát quay đánh không quay đánh không Indeed! như cu ngỏ chưa ăn được chưa ăn được ông, ông nào ông nào vô ông nào vô ấy đi ông nào vô tăng cơ đi chơi con mẹ người ta à? À, sắp chết mà không ăn được, sao bỏ bỏ bỏ bỏ. Nó ra kìa. Ấn ti. Bập. Rồi. Lên lên em đi mọi người, lên em đi mọi người. Tục kỳ đâu, tục kỳ đâu mọi người. 15 lớp 15 mình còn gì lớp 15 tới đít rồi chuẩn bị lớp 25 nè chuẩn bị lớp 25 nè học gì cục đâu cái đấy là là là ở lại lớp cho vui thôi vui rồi vui rồi hay quá đại trừ đấy đánh như này sắp lên tốt tới đít rồi anh em ạ à.